Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Điều gì thực sự ở phía sau? Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long và Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh là hai nhân vật cao cấp mới nhất bị xử lý trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ bắt ba nhân vật cộng cán của chính quyền vào mùng 7 tháng 6 liên quan đến đại án Việt Á đang gây rung động dư luận Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đỏ lửa hơn bao giờ hết. Trong khi báo chí của nhà nước Việt Nam không ngớt lời ca ngợi, một câu hỏi được đặt ra các nhà quan sát quốc tế đó là điều gì thực sự phía sau chiến dịch này trong một nhà nước độc đảng như ở Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh sau khi bắt Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc thì Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt cũng vừa bị bắt khẩn cấp hôm 10 tháng 6 vì sai phạm trong vụ án Việt Á. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Trương Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc là ba nhân vật bị xử lý hôm 7 tháng 6 trong đợt đốt lò. Diễn ra mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng sau khi bị khai trừ đảng và bị cách chức do vi phạm các quy định và quy chế của nhà nước, gây thất thoát rất lớn.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 gồm có ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch Bamboo Airways với công ty mẹ là tập đoàn FEC, nguyên tổng giám đốc chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt Đỗ Đức Nam và cựu chủ tịch Lotus Holding Đỗ Thành Nhân. Hàng trăm quan chức cấp cao, giám đốc điều hành doanh nghiệp khác cũng đã vào lò trong chiến dịch chống tham nhũng, được cho là sâu rộng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kéo dài trong mấy năm qua. Đây là hình ảnh hai ông Đỗ Anh Dũng bên trái, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh và Trịnh Văn Quyết Chủ tịch tập đoàn FEC cũng bị bắt giam gần đây. Việt Nam đã cảnh báo rằng tham nhũng có thể gây nguy hiểm cho chính trị và sự chính danh cũng như nắm giữ chính quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam khi công chúng ngày càng không khoan dung với hối lộ. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, một tổ chức chống tham nhũng có trụ sở tại Berlin, xếp Việt Nam ở vị trí 39 trên 100 vào năm ngoái, tăng so với mức 31 của năm 2012 và năm mà chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ bê bối. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nêu ra 4 yếu tố của các quốc gia không có tham nhũng, cơ chế tam quyền phân lập, một xã hội dân sự tự trị, nhà nước pháp quyền và báo chí độc lập. Ở Việt Nam, các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý chỉ đăng tải các bài báo về tham nhũng do các cơ quan nhà nước cung cấp. Những hạn chế về quyền tự do báo chí đã làm suy yếu chức năng điều tra độc lập của truyền thông nhà nước Việt Nam cũng làm rằng giảm khả năng phát hiện tham nhũng, giảm áp lực lên chế độ trách nhiệm giải trình theo phân tích của các nhà quan sát Nguyễn Hồng Hải đăng trên Isaya Forum. Cán bộ quan chức đặc biệt rất dễ bị tham nhũng trong một xã hội thiếu sự kiểm tra và cân bằng này. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc khi nói lời sau cùng trong phiên tòa ngày 8 tháng 6 với sự chú ý ngày càng tăng của công chúng, vụ Việt Á sẽ được coi là thét thở cho các nỗ lực chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Cư dân mạng Việt Nam đang đặt câu hỏi về chùm thực sự đằng sau vụ án nhiều triệu đô la này. Một số người nghi ngờ rằng vụ án hoàn toàn là sự thao túng của nhà nước chứ không phải chỉ xoay quanh một vài diễn viên phản diện. Và thông tin cũng cho biết nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Tham nhũng là thứ virus lây lan khắp các lĩnh vực ở Việt Nam. Nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của bốn yếu tố như Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã nêu, các nỗ lực chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ thiếu hụt và thất bại. Quy mô thực sự của tảng băng tham nhũng của Việt Nam sẽ vẫn là một câu đố, theo nhà quan sát Nguyễn Hồng Hải chia sẻ. Dù Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu vào năm ngoái đã đề cập đến đạo đức khoảng 40 lần và rằng ông đã ra lệnh hành động mạnh mẽ, quyết liệt và nhanh chóng hơn, chống tham nhũng kiểu các nước xã hội chủ nghĩa chẳng bao giờ đi đến đâu, theo một số nhà phân tích chia sẻ. Nhà báo David Hood thì cho rằng các chiến dịch chống tham nhũng của các nước cộng sản như Việt Nam, Lào sẽ không bao giờ có kết quả. Theo đó, ông David Hood chỉ ra rằng các chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam và Lào tập trung vào tư cách lãnh đạo đức của các quan chức mà không giải quyết các cơ cấu chính trị vốn khuyến khích cho tham nhũng. Đây là hình ảnh đã có hơn 50 lãnh đạo cấp bộ, thành phố, trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC ở các tỉnh thành bị bắt, khởi tố do liên quan đến vụ của công ty Việt Á. Ở Việt Nam cũng giống như ở Lào, theo nhà báo David Hốt, chiến dịch chống tham nhũng đi đôi với chiến dịch đạo đức nhằm thanh trừng những cán bộ có tư tưởng cải cách. Đảng Cộng sản Việt Nam coi lòng trung thành với Đảng là điều kiện tiên quyết để thăng chức đồng thời cho ban hành vô số tài liệu nhấn mạnh rằng một đội ngũ cán bộ mang tính chiến lược mới sẽ được hình thành từ những người thể hiện sự tận tâm với các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, lòng trung thành với các lãnh đạo hiện tại và sống có đạo đức. Bài báo trên The Diplomat của David Hood đã viết như vậy. Thay vì giải quyết tận gốc rễ, hệ thống của sự tha hóa, họ lại cố gắng hoàn thiện bản chất con người. Đã tôi đã lập luận rằng điều này tiết lộ một lý tưởng chủ nghĩa trong những người chống tham nhũng là họ tập trung vào đạo đức hơn là thể chế. Ngay cả khi cố gắng, người ta cũng không thể thiết kế một hệ thống hoàn hảo hơn hệ thống cộng sản của Lào và Việt Nam nếu người ta muốn tham nhũng phát triển mạnh. Đây là các quốc gia độc đảng, đóng cửa, nơi không có truyền thông tự do và không có tòa án độc lập. Trong đó, sự phân chia quyền lực trong chính phủ đến từ các cơ chế cho nhận, theo nhà báo David Hood